Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với bản nhận định thị trường tuần từ 29 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết đó, tuần qua thì cậu vàng của chúng ta là một tuần đi ngang, biên độ rất là hẹp, biên độ cậu vàng là xuống thấp nhất là 1721, à, lên cao nhất là 18 1745, à, biên độ có hơn 20 giá đi cả tuần. Do vậy gần như tuần qua là chúng ta không giao dịch được gì nhiều. À, tuần tới à, cậu vàng sẽ có sự bứt phá Ờ, cái nền của cậu vàng tạo ở trên nghìn bảy là khá vững do vậy rất nhiều khả năng tuần tới sẽ một tuần bứt phá và dưới góc độ thông tin thì tuần tới cũng là tuần ờ, có bảng lương ờ, phi nông nghiệp năm farm do vậy tuần tới rất có thể sẽ một tuần bứt phá rất là mạnh của cậu vàng chết chúng ta sẽ điểm qua tin thì tuần tới nhé ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin gì quan trọng cả ngày thứ ba cũng như vậy ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin là ADP 5 farm của Mỹ Đấy. ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta vẫn chỉ có tin của Mỹ là số người nộp đơn sẽ gấp thất nghiệp bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm thông tin PMI IFN của khối sản xuất thông tin quan trọng nhất sẽ rơi vào ngày thứ sáu đấy mặc dù thứ sáu thì rất nhiều đơn vị nghỉ mà rất có thể nó sẽ đánh rất mạnh vào hôm đó bởi vì giờ hôm đó là châu Úc nghỉ New Zealand nghỉ này à, Thụy Sĩ nghỉ này châu Âu nghỉ lễ bank holiday này Canada nghỉ này nhưng Mỹ không nghỉ các bạn nhá hôm đó gần như toàn thị trường nghỉ nhưng Mỹ không nghỉ nên rất có thể các bạn đặc biệt lưu ý cho tôi ngày thứ sáu tuần sau nhá các thị trường lớn nghỉ hết còn mình thị trường Mỹ không nghỉ và thông tin quan trọng là bảng lương phi nông nghiệp ra do vậy rất có thể ngày thứ sáu tuần tới sẽ một tuần biến động rất là mạnh nên xét dựa góc độ thông tin thì tuần tới sẽ không có nhiều thông tin Đấy, thông tin tập trung vào ngày thứ sáu thôi à, xét dựa góc độ kỹ thuật thì cậu vàng của chúng ta hiện nay à, ra thế tăng giá là khá là rõ rồi đấy cái đấy à, dưới nghìn bảy này tôi vẫn bảo là dưới nghìn bảy là cơ, cơ hội mua tốt nhất trong năm đấy có thể có lần nữa hay không thì chúng ta chưa biết nhưng hiện tại thì với cái xu hướng cậu vàng các chỉ báo kỹ thuật đang báo cho xu hướng lên ờ, cậu vàng đã hình thành một cái khu vực hỗ trợ rất là mạnh à, trong tuần qua tức là mỗi khi giá chạm về đến vùng 1720 1725 thì sẽ bật lên do vậy đây vẫn sẽ là hỗ trợ trong tuần tới chúng ta hoàn toàn canh mua quanh cái vùng khi giá tiến về vùng 20 25 chúng ta dừng lỗ 15 thôi không cần dừng lỗ quá nhiều ngược lại cầu vàng cũng đang có xu hướng là hội tụ hội tụ giá để chờ cái xuống bứt phá lên đấy xuống giá đang hội tụ khá là rõ chờ xuống bứt phá lên với một cây H4 đóng cửa trên 45 nó sẽ mở ra xuống tăng rất là mạnh đấy một cây H4 đóng cửa trên 45 các bạn lưu ý nhé do vậy các bạn đặc biệt lưu ý khi nào cây H4 đóng cửa trên 45 thì các bạn hoàn toàn có thể mua nhá dừng lỗ 10 giá là 35 cho tôi còn lại chốt lời chúng ta cứ thả thôi hướng đến 1008 xu hướng chung của gạo vàng bây giờ chỉ có ưu tiên mua lên thôi vấn đề nó xuống đến vùng hỗ trợ 20 25 mua hay là nó vượt trên 45 mua còn nếu giá tiếp tục đi sideways trong vùng 40 45 thì thôi ừ, các bạn đánh theo kiểu sideways thôi mua 20 25 lên 45 chốt đó kiểu như vậy các bạn nhớ nhé giá đóng cửa H4 vượt nhá chứ còn đóng chọc dâu lên không có ý nghĩa gì các bạn lưu ý nhá đó là cậu vàng chat H4 thì cũng báo lên rồi chat ờ, daily thì cũng báo tăng đó, chat tuần thì chưa có xu hướng gì cả đó, chat tuần thì xu hướng nó không rõ ràng chỉ bảo kỹ thuật tuần thì không rõ ràng tháng tháng thì chúng ta nhìn thấy đấy nến tháng đang là một cái nến rút chân rất là mạnh đó. đang đóng cửa đúng là mở cửa luôn 733 này đang lưỡng lự tuần sau xem một tuần quyết định chúng ta lưu ý đó là về cậu vàng thì cậu vàng tuần tới nó cũng giao dịch nó khá là dễ giao dịch thôi nhá chúng ta nhìn theo trên ờ, chat ờ, H4 chúng ta có thể thấy đấy khi giá cậu vàng đứng dưới MA200 thì hoàn toàn đao chen nhưng bây giờ đường giá và MA200 đang có xuống hội tụ nhá nhiều khả năng giờ MA200 đang nằm ở ờ, à, 1755 khi nó đi sideways thêm một vài phiên nữa thì hoàn toàn nó có thể hội tụ ở tầm 45 và khi breakout 45 là hợp lý thôi không vấn đề gì cả cầu vàng tuần tới chúng ta hai vùng canh mua nhá bây giờ chúng ta sẽ xét qua chỉ số DXY để chúng ta biết các cặp tiền tệ sẽ chạy thế nào đây DXY thì như trước đó tôi vẫn nói là DXY sẽ đi lên đúng không và ờ, thực tế đang đi lên rồi các bạn nhìn thấy đấy DXY tiếp tục hướng lên nó sẽ tiếp tục hướng lên vùng 94 945 hiện nay đang là 927 rồi nhiều khả năng tuần tới DXY tiếp tục đi lên Điều này đồng nghĩa với việc đô la sẽ tiếp tục mạnh lên nhé. Đô la mà mạnh lên thì các cặp tiền tệ khác là yếu so với đô la thôi. Cứ canh trên mà bán xuống thôi. Canh ờ, phù hồi kỹ thuật mà bán xuống thôi nhé. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones thì lại quay trở lại đỉnh rồi. Lại 33.000 rồi. Chỉ số này có lẽ chúng ta đợi bao giờ gãy chen chúng ta tính nhá. Đối với chỉ số S&P 500 cũng tương tự Dow Jones lại quay trở lại đỉnh rồi. 39.700 à, 39.972 rồi riêng Nasdaq thì nó vẫn hoàn toàn ở phía dưới trên tăng do vậy tuần tới nếu nó phục hồi kỹ thuật thì, thì đối với chỉ số chứng khoán Mỹ các bạn tốt nhất hiện nay chỉ nên à, nên giao dịch chỉ số Nasdaq thôi nhé vì nó gãy trên tăng rồi đấy chỉ số Nasdaq tuần tới chúng ta sẽ canh nó phục hồi kỹ thuật lên chúng ta bán à, nếu nó phục hồi kỹ thuật lên thì nhiều khả năng nếu nó test cái chen cạnh trên tăng này nó hoàn toàn có thể quay trở lại đỉnh cũ 137 138 đây là khu vực chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 200 giá và chốt lời nghìn giá cho tôi đấy là chỉ số Nasdaq nhé đối với dầu thì dầu cũng gãy trên tăng ngắn hạn rồi hoàn toàn nó có thể test trên khu vực test trên của dầu sẽ rơi vùng 63 như vậy các bạn có thể bán dầu quanh 63 dừng lỗ cho tôi tầm một uh, giá nhé Đấy, dừng lỗ một giá còn chốt lời thì có thể là xuống 57 là ngắn hạn dài hơn thì có thể thả thôi về 5x thôi 63 các bạn lưu ý nhé 63 cộng trừ nhé đối với các cặp tiền tệ Uzi breakout rồi tiếp tục tăng à, thế tăng của Uzi nó khá là rõ do vậy Uzi tuần tới chúng ta canh mua thôi nhé chúng ta canh mua Uzi quanh 109 chấm 2 à, 109.3 dừng tố cho tôi 50 pip nhé. còn chốt lời thì chúng ta cứ thả ra tầm 150 200 pip u cạc thì USD sẽ mạnh đồng nghĩa với việc u cạc sẽ tiếp tục xuống đấy u cạc thì tôi lại không nhìn thấy điểm mua bán có lẽ u cạc chúng ta không nên giao dịch Âu thì USD tăng thì rõ ràng ờ, ơ lại xuống rồi giảm rồi chắc chắn rồi ơ đang trong cái xu hướng giảm thôi do vậy là cần chạy ra ngoài kênh rồi ơ đã chạy ra ngoài kênh rồi Đấy, giảm ờ, daily giảm xuống dưới mà 200 rồi nhiều khả năng ơ sẽ yếu rất là yếu do vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh ơ hồi lên là chúng ta bán thôi nếu ơ hồi lên test được M200 này khu vực 1.1860 này cộng trừ này 10 pip các bạn có thể bán dừng lỗ tầm 50 pip chốt lời tầm 150 200 pip AU cũng vậy AU đang phục hồi kỹ thuật nếu tuần tới AU phục hồi test lên cái cạnh trên của cái trendline giảm giá này thì chúng ta bán thôi nhá cạnh trên của nó rơi vào đâu đó quanh 0.7760, 0.7770 tùy theo điểm chạm trong tuần nhé. Chúng ta cứ bán đúng xu hướng thôi. Cứ dùng lỗ 50 pip chốt lời 150 200 pip cho tôi. GU cũng vậy, GU xuống rồi. Chúng ta chỉ canh GU phục hồi kỹ thuật lên bán nữa. Như tôi nói đấy, GU là chúng ta cứ canh bán quanh 1.4 nhá. Vì GU biên độ rất là mạnh. Đó, dừng lỗ thì 70 pip cho tôi. Chốt lời thì 2 đến 300 pip. À, G thì giảm so với U nhưng mà lại tăng so với Yên nên tốt nhất là G gì chúng ta không giao dịch gì nữa. Nói chung là tuần tới cũng khá là dễ thôi. Chúng ta có mấy cặp thứ nhất là vàng, vàng thì xu hướng rất rõ. Thứ hai là chúng ta có thể canh chỉ số Nasdaq, thứ ba canh UJ, thứ tư canh AU và đồng bảng EU. Đó, chúng ta có tuần tới có khá nhiều cặp có xu hướng rõ nét rồi. Chúng ta chờ những điểm kỹ thuật mà tôi đã nói để quý vị vào giao dịch thôi. Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.